có rất nhiều các anh chị và các bạn à, lo lắng tức là cân nhắc khi mua bất động sản hay là mua cái nhà cửa ở gần các cái đình đền miếu phủ chùa chiền thì tại sao người ta lại kiêng cái việc như thế này bởi vì là gần các cái đình đền miếu phủ chùa chiền thì là nơi đấy là cái nơi mà à, âm nó tụ nhiều vì những nơi đình đền miếu phủ chùa chiền đó là những cái nơi mà thường xuyên hay thí thực rồi thường xuyên có kinh có pháp rồi có đồ lễ rồi mọi người đến đấy thì cúng tiến vàng mã thì vong sẽ đến vong linh sẽ đến nơi đấy rất là nhiều để mà mong muốn được thụ hưởng cái sái hay gọi là cái lộc từ những nơi này rồi nghe kinh kệ để siêu thoát cho những nơi đấy âm nó hơi nặng cho nên ra là cái việc mà mua nhà cửa gần đó thì khi mà ở đối với những người nào mà thần kinh hay là gọi là à, thần kinh kém hoặc là yếu bóng vía hoặc là những người nhẹ vía chẳng hạn đó thì là khi mà ở cái nơi này thì tâm thần hay là tinh thần nó hoảng loạn hoặc là cái việc làm ăn nó sẽ không thông kể cả chị có nên đánh ra kể cả mà đến những người mà mà đặc biệt là căn cao số nặng ấy, thì là những người ở những nơi đó thì thường thông thường hay mất ngủ hoặc là về đêm hay có những cái chuyện giật mình vì là ở nơi đấy gần âm quá và chúng ta nên phải có những cái pháp khí hay vật phẩm có tính chất kỹ tà chấn trạch mạnh thì chúng ta mới có thể để khống chế cái việc đó được ví dụ như là đồng hồ la kinh ví dụ như là bạch ngọc đại minh chú hoặc là thái sách cẩm đương hoặc là gương bắt quái thập nhị địa chi chẳng hạn thì chúng ta phải chấn trạch trong thì chúng nó chúng chúng ta mới cư trú tại những nơi đất những cái nơi như thế được